về trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn sàn sao năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi tàn cây năm trước anh viết tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau khế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn rồi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thư viết anh gửi cho em đời trái chiến trận em biến lối hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo vốn tình tú quây buồn nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyên về tặng em đó hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa u tàn mà ước mơ chưa tan biến chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà rủi cho ngăn cánh chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đêm thâu cành xứ anh viết anh khắng bên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn dàn sao năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi tàn cây năm trước kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn dối cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thư viết anh gửi cho em cháy chiến trận em biến lôi hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo hôn tình tú quê buồn nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyên chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đó hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa u tàn mà ước mơ chưa tàn biến chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cánh chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ gối mộng dền đêm thâu cành xứ anh viết anh khắng tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa Hai trộm bỏ rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa máu kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn sàn sao năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi tàn cây năm trước anh viết tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn rồi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thư viết anh gửi cho em đời trái chiến trận em biến lỗi hẹn có phải tại anh miền đồn heo hôn tình tú quy buồn nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng đừng gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đó hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa u tàn mà ước mơ chưa tan biến chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà rủi cho ngăn cánh chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ gối mộng dền đêm thâu cành xứ anh viết anh khăng cho thắm men tình những người còn đi xa trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn sàn sao năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi tàn cây năm trước anh dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buông để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn dối cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thư viết anh gửi cưới cho em đời trai chiến trận em biến lôi hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo hôn tình tú quê cuồng nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyên chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đó hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa u tàn mà ước mơ chưa tàn biến chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cánh chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ gối mộng dền đêm thâu cành xứ anh viết anh khắng bên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa